Xin chào mọi người, chào mọi uh, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay uh, dẫn mọi người đi uh, đánh lại cái tủ hộp cáp nhá. Với lại uh, sơn lại cái mã cái mã tủ cáp. Cái đây mấy tháng thì uh, em có chuyển cái tủ cáp sang bên này này. Tuy nhiên cái Tuy nhiên cái thời điểm đấy thì mình không có cái kim siết đai để đánh lại cái tủ cáp Ờ, hôm nay ờ, nhân tiện có cái ờ, tủ siết đai thì à cái kìm siết đai cho nên là đi vào trong này luôn để đánh lại cái tủ cáp theo cái quy định quy trình quy định đấy tủ hộp cáp phải bảo dưỡng định kỳ cứ khoảng độ 3 tháng sẽ đi bảo dưỡng sơn tủ này lau chùi tủ hộp Đấy, nói chung là nó rất nhiều thứ anh, anh em ờ, dây máy phải làm đây mấy cái túi đồ này, này rất nhiều đồ này anh em hôm nay nhân tiện là đi uh, hôm nay nhân tiện là đi sơn lại cái tủ cáp thì đi, đi đánh đánh lại luôn cái ờ, tủ cáp luôn Nói chung là nếu mà mình làm từ đầu mình bảo dưỡng tủ hộp cát từ đầu thì nó cũng rất là nó cũng rất là nhanh thôi còn mấy cái tủ hộp cáp mà lâu ngày mình không đi bảo dưỡng ấy thì nó bị bẩn là mình phải bảo dưỡng lại thì nó mất thời gian thôi mỗi một cái ờ, con chạm thì nó rơi vào tầm ờ, hơn 100 tủ cáp 100 tủ Đấy, nếu mà anh em nào mà đã có cái động thái làm từ đầu rồi thì mình đi đóng guốc bảo dưỡng nó chỉ có tầm một tuần thôi một tuần sẽ xong thế nếu mà anh em nào mà chưa có củng cố hoặc là chưa có sơn siếc gì thì nó mất khá là nhiều thời gian đây là cái tủ mà mấy cái video đợt trước mà em chuyển cái đường cáp xuống đây này trước là không có kìm xiết đai cho nên là không có kìm xiết đai cho nên là cũng không không không đánh lại được cái tủ đây mọi người cái tủ này là phục vụ duy nhất một nhà ở trong bên này đây nó có cái kìm xiết đai đấy đây là cái khóa đai anh em đây cần đánh lại bốn đây đánh bốn bốn cái như này đây đợt trước là phải dùng ờ, buộc bằng cái dây thuê bao đây ướm qua cái đấy ướm ướm của dưới này thêm ờ, khoảng tầm ờ, thêm một tí này Asa. Vừa lúc sáng à, xin ờ, chỗ nhà ông cái à, dầu nhớt để đổ vào trong này Bây giờ cắt dẻo phết bốn dây đều bằng nhau này Lúc sáng là đánh khó thật Đấy bây giờ cắt cực dễ này bốn sợi Mấy cái tủ cáp này do anh em dịch chuyển nhé mọi người nhé à, Thay đổi hạ tầng Có sẵn cái kìm này mình đi làm thì nó Nó tiện mỗi một cái tủ cáp như này ấy, thì ờ, phải đánh là bốn bốn cái sợi như này hai cái của ống vàng này với lại hai cái tủ Nó úp như này đây nhá úp úp như này đấy trò này vào trước anh ạ chung ờ, để làm mấy cái thứ như này thì mình phải có thời gian như mấy cái không có sự cố hoặc là không có triển khai thì mình mới đi làm được mấy cái này bởi vì cái mấy cái này đồ rất là lỉnh kỉnh <coughs> không phải lúc nào mình cũng ờ, không phải lúc nào cũng có cái kìm siết đai này để cho anh em đi xử lý lại bây giờ sẽ đánh hai cái ống vàng ở trước này đánh ống vàng trước xong mới đánh tủ để cho nó chắc cái ống vàng này tới trước đã Alo Ờ em kiểm tra giúp anh chưa Tí, tí, tí nữa anh ơi Em đã chưa, em chưa có qua Ờ anh, anh không, không, không ở nhà À vâng À vâng vâng Rồi rồi rồi Vâng vâng, để em xem ạ À Vâng vâng Rồi rồi ok vâng. <clears throat> cám kiếc. Nếu mà đánh một mình thì anh em nên buộc cái này trước này cái dây đai này nó rất sắc cho nên anh em phải cẩn thận bây giờ sẽ đánh cái ống vàng này trước anh em ạ siết cái ống vàng này trước để cho nó chắc trước đi đã xong rồi mình sẽ siết đây anh em lưu ý cái ống vàng này ống vàng thì bằng với cái mép tụ nhưng mà mình sẽ đánh ở góc này cho nó cho nó căng cảm thấy nó dễ không đấy khi mà siết xong cái ống vàng ấy thì anh em lại siết tủ cáp ngược đấy xong rồi bây giờ anh em đánh xem ờ, nhìn ở đây nó có <coughs> cần chưa karena đi xiết như này thì anh em ạ. Lưu ý là nó khi mà mình siết lại gần gần rồi mình chỉnh. Đây, mình chỉnh chỉnh cái tủ cáp này. Không lại xong đấy lúc lúc đánh xong rồi thì nó lại nghiêng thì lại phải làm lại thì lại khổ ok chưa ở à đây mình tận dụng lại luôn cái này mình đánh luôn cũng được hôm trước là cái này nó siết bằng tay anh em cho nên là nó nó không được ấy nó không được chắc đoạn này thì không đủ không đủ để đánh lại Còn tháo mẹ đi đoạn này hôm nay không để ý rồi không để ý nó lại bị mất cái ống vàng này ok xong anh em ạ đấy đánh xong tụ luôn rồi tiếp theo là lại đi in ấn đi ờ, sơn lại cái ma tủ tủ này nó bong lắm ui rồi nhiều kiến đấy à nó có cái lỗ đây nó bị thủng thủng mất cái lỗ đây đây mọi người nhé đây là cái bảng để ờ, đánh lại cái tủ cáp này còn đây là cái sơn 70.000 một lọ mấy cái tủ này thì ờ, cứ khoảng độ vài một thời gian là nó nó nó bạ, nó bung hết nó bung hết sơn không biết có cách nào để cho cái tủ này cứ một thời gian lại phải anh em phải đi phun lại tốn thời gian lắm nhìn như này thôi nên mất thời gian đấy <laughs> lên tên ngay Cái tủ cáp này thì phục vụ mỗi một nhà cách đây khoảng độ 500 mét mà mấy cái video đợt trước Hết bố pin Đây máy đo nha <laughs> Máy đo hơi nghèo tí Máy đo này mấy trăm nghìn đấy 700 nghìn đấy Hết pin rồi Ở đoạn ở ờ, cái khu này lại nó lại không có sóng không biết có được sợ bấm lại có đoạn này nó không thông thì ở trong cái vườn keo này thì nó rất nhiều rất nhiều kiến anh ạ được trước không có đồ phải gì cầm được máy hàn vào đây mà hàn nữa Đấy, bây giờ bấm lại cái dẹp bấm lại cái dẹp thì nó mới cho được vào được và được trong cái khay ODF này nói chung là phải thử rất nhiều kiến mấy cái kiến nhỏ nhỏ này nó hay chui vào được trong cái tủ cáp này lắm Thật ra nếu mà không bấm bằng cái dẹp này thì cũng chả có đồ gì mà bấm anh ạ Chủ yếu dùng đầu phát Vào trong mấy khu xa xa như này thì làm gì mà cầm được máy hàn mà mang đi được đây bình xịt bình xịt thì không ăn thua nhá được một thời gian nó cái này phải phun liên tục cơ à. bây giờ nó bị bị tắc ở trong cái vòi này Đấy, một cái tủ cáp như này mà bảo dưỡng nó rất là mất thời gian nó không bị tắc anh em ạ Đây. Ôi trời bài này ơ Ờ, chơi bài này hay phết đi chơi bài này có khi ổn hơn đấy chứ trước uh, sử dụng cái vòi kia nhưng mà nó không hợp lý lắm nó bị tắc Rồi, như vậy uh, bó nốt cái cáp kia vào là xong tốn thời gian phết anh em mấy cái tủ đánh lại như này đấy Ôi, còn cứng quá miền núi thì mấy cái tủ cáp như này mà Mấy cái tủ này nó hay vào lắm Cứ trời mưa Trời chuẩn bị mưa là Đội nhà kiến là nó vào trong này nó làm tổ là mình làm kín lại nó sẽ không vào nữa nhộng Một tủ cáp chỉ phục vụ một nhà khách hàng duy nhất Quá tuyệt vời từ một cái tủ xấu bây giờ lại thành một cái tủ ngon này. đấy ở cái à, con chạm này thì có mỗi cái tủ này là bị di rời thôi nhá cho nên là dành thời gian để đi đánh lại cái tủ này còn mấy tủ bên kia thì chủ yếu là sơn xịt lại thôi sơn lại cái mạ tủ sơn thì cũng nhanh thôi mà mất một tầm mấy phút chủ yếu mình mình lau qua xong rồi sơn lại rất là lình kỉnh rất nhiều thứ bên kia sơn lại hai cái tủ nữa là con chạm này <coughs> con chạm này là được à, đánh à, tủ gần như là 100% luôn rồi Đấy, mấy cái tủ mờ thì cũng đã phun sơn xịt lại hết rồi nên không trách được cái tín hiệu của cái tủ lúc nãy để xem nó có có tín hiệu không phải vào trong cái khu đoạn này thì ờ, mới có cái sóng 3G à đây rồi có rồi để kiểm tra lại xem cái tủ lúc nãy nó có tín hiệu hay không tín hiệu luôn lúc nãy là lúc này mẹ đo nó hết pin cho nên là không, không xử lý được tí phải quay lại bấm lại về bạc thanh châu vẫn nghe câu ca nao lòng ánh sáng chợ bầu để mua buồn câu anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được là con một nhà anh về tìm em qua câu dân ca con mặt cáp này lâu ngày đó tụ này là tụ à. hai ba n hai hai